Ờ, chị uh, mới nói rằng là các bạn mới bắt đầu vào con đường IT Computer thì không nên học cốt trước. Tại sao chúng ta lại đi học một cái gọi là uh, chi tiết trước mà trong khi đấy chúng ta lại là vai người đóng vai trò làm sao? Giao tiếp với khách hàng nhiều cơ mà. Chúng ta là người giao tiếp với khách hàng nhiều, tại sao chúng ta lại lui về bên trong? Uhm, đương nhiên là học uh, cái gì cũng không thừa nhưng mà thứ tự học như thế nào thì chị vẫn sắc ghét các em rằng là vẫn nên học những cái gì để giao tiếp với khách hàng tốt trước đã Kihon Seike to sai Seike no Chigai tức là cái sự khác nhau giữa uh, tài liệu thiết kế cơ bản và tài liệu thiết kế chi tiết thì như mọi người biết thì cả hai cái công đoạn Kihon Seike và Sosai Seike này nó đều thuộc chung cái công đoạn chung gọi là công đoạn gì Seike đúng không thế nhưng mà trong Seike to đấy chúng ta sẽ phân thành hai cái ờ, cái công đoạn uh, khác nhau đấy là Kihon Seike và Sosai Seike Ờ, ok, rồi chúng ta sẽ đọc định nghĩa của từng cái loại sạch kê này xem nó khác nhau thế nào nhé. Kihon seke wa system o soto kara mitta toki dou yu ugoki o suru ka o kimeru mono. Tức là làm sao nhỉ? Ờ, cái thiết kế cơ bản này là nó sẽ làm sao? Quyết định là những cái tài liệu uh, mono mình biết sẵn là nó là các cái tài liệu rồi đúng không? Document rồi thì cái mono này mình dịch luôn luôn sang là từ tài liệu đúng không à, cái thiết kế cơ bản này là những cái tài liệu mà sẽ quyết định cái gì nhỉ quyết định uh, uh, system no mitatoki kara mita toki kyo suru ka tức là quyết định cái cái hoạt động uh, khi mà cái hệ thống này được nhìn từ bên ngoài vào đấy thì nó còn được gọi một cách khác là gai bự xề kê đấy thì cái gai bự xề kê này eh, hướng đến cái đối tượng nào Ờ, để để ừ, để để sử dụng cái tài liệu này nhiều nhất thì đối tượng sử dụng cái tài liệu này chỉ có thể khẳng định là toàn bộ những người tham gia vào quá trình ờ, lên ý tưởng và phát triển cái hệ thống này. Thế tuy nhiên ờ, có một cái đối tượng khá là đặc biệt đó chính là ô kiếp cơ sẵn mưu kê si điều sắc xây sư rự. Có nghĩa là cái tài liệu này đặc biệt nhất là hướng đến khách hàng. Khách hàng cuối tức là cái khách hàng mà bỏ tiền ra để thuê chúng ta làm hệ thống đấy các em ạ thì khách hàng thì ờ, đa số là không biết IT đa số là các cái khách hàng không biết IT ờ, còn các cái khách hàng mà đã biết IT ấy thì là nó họ sẽ làm sao nhỉ Uh, đa số là họ sẽ thiết kế luôn và đưa cho chúng ta và chúng ta chỉ làm cái công đoạn là ghề cô tê thôi đấy thế còn các cái khách hàng này thì đa số là không biết IT thế cho nên là không biết IT mà viết uh, những cái cao siêu mà sâu sâu sắc quá về mặt chuyên môn thì liệu khách hàng có hiểu được không đấy khi mà khách hàng không hiểu được thì làm sao thì khách hàng sẽ không biết rằng là cái hệ thống này mình đang uh, mình đang soạn ra mình đang cấu trúc nó lên thì có đúng cái mà họ đang mong muốn hay không đấy tức là nó phải được viết theo kiểu uh, thiết kế của công nghệ thông tin nhưng mà cái kiểu thiết kế đấy lại phải là cái kiểu thiết kế mà những cái ipang user hoặc là những cái non IT no OJEC rằng có thể hiểu được cái ờ, cái tài liệu đấy đấy là cái đặc điểm mà à, lớn nhất của cái kỳ hông sạch kê này còn thiết kế chi tiết là giai đoạn tiếp theo của thiết kế cơ bản tức là làm sao nhở? à, ờ, chúng ta sẽ có à, chúng ta sẽ có là làm sao từ cái tiền là tài liệu thiết kế cơ bản này để hiểu được các nghiệp vụ thì chúng ta sẽ chi tiết hóa nó ra dưới dạng làm sao các thuật toán à, dưới dạng là à, các thư viện à, dưới dạng là các ngôn ngữ lập trình à, và Ờ, viết viết dưới dạng thiết kế nhé chứ chưa phải là uh, dùng ngôn ngữ lập trình để viết ra đâu những em nhé đây vẫn là giai đoạn thiết kế nhé đấy thì nó vẫn dưới dạng là tài liệu để mô phỏng là à cái thuật toán tôi định dùng là cái gì program mà mưu kê si điều sắc xây sự đự đấy vậy thì làm sao nhỉ cái thiết kế cơ bản này làm sao cái đối tượng hướng đến là đã khác nhau rồi ờ, cái đối tượng hướng đến của cái thiết kế cơ bản là làm sao ô kiếp sàng mưu kê không chỉ OKIEC ở sàng đâu mà toàn bộ team phát triển cũng mưu kê nữa nhưng mà OKIEC ở sàng là người nan IT cũng phải hiểu được đấy thế tuy nhiên là cái thiết kế chi tiết này là làm sao uh, chỉ hướng đến là cái tài liệu này là uh, dùng cho programmer thôi tức là những người sẽ thực hiện coding ở cái giai đoạn phía sau đấy thì cái định nghĩa của cái sổ sai sấy kê này thì cũng tương tự uh, như là cái uh, kia ông sấy kê nhưng mà nó khác ở cái là nhìn từ bên ngoài soto cà rà hay là nhìn từ ở phía trong đúng chứ nhỉ uh, nai bự đấy hay nhìn từ phía trong tức là nhìn từ team phát triển hay là nhìn từ phía khách hàng cuối đấy thì mọi người phân biệt là hai cái tài liệu này như vậy đấy thì vì là cái tài liệu uh, ờ, ki hông sấy kê là cái tài liệu mà uh, ipang user cũng có thể hiểu được chị nhắc đi nhắc lại là cái nội dung này thế cho nên là uh, với các em là những uh, những các bạn công tơ trong tương lai hoặc là đang là công tơ rồi thì làm sao nhở Ờ, các em cũng cũng là IPang user mà thậm chí các em làm trong cái lĩnh vực IT thì sẽ có ít nhiều kinh nghiệm hơn là IPang user đúng chứ nhở? Thì tại sao IPang user hiểu được thì tại sao các em lại không thể hiểu được cái kê này? Rõ ràng rằng là chúng ta hoàn toàn có khả năng uh, hiểu được những cái uh, gì mà Kỳ Hồng kê viết ra và làm sao uh, truyền tải uh, các cái nội dung mà nó muốn truyền tải thì nếu mà các em hiểu được thì rõ ràng là các em sẽ dịch nó đúng các em sẽ chuyển chuyển ngữ nó đúng Ờ, đúng cái cái ý tưởng mà cái người viết ra cái bản thiết kế này ờ, ờ, mong muốn truyền tải đúng chưa nhỉ và cao hơn nữa khi mà các em đã có rất nhiều kinh nghiệm cộng với những cái kiến thức IT uh, có cơ bản có hệ thống và học được những cái công cụ uh, sâu hơn để thực hiện là thiết kế hệ thống thì các em uh, một ngày nào đấy cũng có thể là tự mình thiết kế ra những cái kỳ hông cái tài liệu của kỳ hông sấy kê này nữa cơ các em ạ uh, đấy là lý do vì sao mà Ờ, chị, ờm, mới nói rằng là các bạn mới bắt đầu vào con đường IT Computer thì không nên học code trước. Tại sao chúng ta lại đi học một cái, gọi là, ờ, chi tiết trước mà trong khi đấy chúng ta lại là vai người đóng vai trò làm sao? Giao tiếp với khách hàng nhiều cơ mà. Chúng ta là người giao tiếp với khách hàng nhiều, tại sao chúng ta lại lui về bên trong? Ừm, đương nhiên là học, ờ, cái gì cũng không thừa, nhưng mà thứ tự học như thế nào thì chị vẫn suggest các em rằng là vẫn nên học những cái gì để giao tiếp với khách hàng tốt trước đã thì để giao tiếp với khách hàng tốt trước thì chúng ta làm sao chúng ta cần phải có một cái tiếng Nhật tốt để hiểu tất cả những cái tài liệu này ờ, về bản chất tiếng Nhật đã rồi rồi sau đấy ừ, bởi vì là cái này là những cái luồng nghiệp vụ rất là thông thường mà ipang user dùng đúng chưa nhỉ các em nhỉ tiếp theo là các em học các cái ngôn ngữ ờ, à không phải các ngôn ngữ mà là các cái kiến thức it cơ bản nhất đấy các kiến thức IT cơ bản nhất về cấu trúc tài liệu ờ, về làm sao về các cái cái tool để mô tả là các cái luồng chảy dữ liệu Đấy, thì tất tất cả những cái đấy là những cái IT cơ bản, rồi là những cái kiến thức IT chung để có thể hiểu được cái kia hồng sấy kê và làm được ra những cái kia hồng sấy kê để có thể làm sao giao tiếp được với khách hàng bởi vì chúng ta là cái người đối ngoại cơ mà. Chúng ta là counter, chúng ta đối ngoại là chúng ta là Madoguchi contact point với khách hàng cơ mà. Thế thế cho nên là cái việc mà chúng ta nên làm trước thì là chúng ta nên tập trung vào những cái phần mà uh, Ờ, ừ, nó không chuyên sâu về về về về mặt ừ, nội bộ trước về mặt phía bên trong mà chúng ta nên tập trung vào những cái phần mà nó uh, hướng ra bên ngoài đúng cái vai trò cái vị trí của chúng ta thì làm sao thì cái vai trò của chúng ta sẽ được mitome được, được thừa nhận uh, một cách nhanh chóng nhất khách hàng thừa nhận các em thì là các em đã thành công rồi đấy thì uh, cái việc đánh giá của khách hàng nó có giá trị gấp trăm gấp nghìn hần lần ở trong nội bộ đấy các em ạ Đấy, cái việc mà mình làm thỏa mãn khách hàng làm cho khách hàng yên tâm khách hàng biết rằng là họ đang nói gì mà uh, truyền đạt được đầy đủ hết cho các em thì họ mới có thể yên tâm được rằng là cái sản phẩm sau này họ làm ra uh, mình làm ra cung cấp cho họ thì mới đúng cái ý mong muốn của họ đúng chứ nhở đấy đấy là lý do vì sao là chị sắc ghét các em là uh, đi theo hướng IT counter thì không nên bắt đầu bằng việc coding mà bắt đầu bằng việc là hiểu tất cả những kiến thức IT cơ bản tổng quát trước các em nhớ nhé